nơi đây còn vương chút tình ngày nào mình bên nhau hàng cây sáng sơ gió đưa bên thềm ai ơi bóng hình vẫn còn động trong tim giờ đây cuốn xa áng mây ngang trời em đi theo người giờ còn mình anh mong người đâu có hay trái tim dòng người vội vàng bước nhanh qua người vào bầu trời có riêng ta đoạn đường về nhà quá cô liêu dòng người vội vàng bước nhanh qua nơi con đấy sao chẳng thấy một bài nhạc buồn viễn cho ta nỗi niềm còn lại với hương hoa dù buồn cũng phải cố cho qua đâu còn chi khi người xa còn gì đâu mà chờ khi em chẳng còn là của riêng ta giờ thì ta một mình